Dạ, dạ Hoa chưa? Không, em mới được chị Hoa báo là chị học xong thôi À Vâng Ủa học mà từ tuần trước á Vâng, thì cô liên hệ với em là cô dạy xong chị rồi ấy Em ờ, gọi điện xác nhận lại với chị là có phải là chị đã kết thúc khóa học đấy chưa Ok, xong rồi, nói chung là cô nhiệt tình lắm Cô Hoa à, hỏi cô trả dạ lời vâng. Dạ vâng, có gì không hiểu thì chị cứ liên hệ để cô hỗ trợ chị Đúng rồi, thì cô lúc nào mà chị nhắn tin hoặc cái gì là cô đều có kiểu là cô bận thì cô bảo là cô trò vâng. xíu là đợt này là chị học theo giáo trình ờ, bên em hay là học trên chứng từ của bên chị chị uh, ờ, học theo của chị chứ có chỗ nào chị không hiểu là chị hỏi chứ đúng rồi có theo giáo trình thì lớp trước là chị học theo giáo trình rồi à vâng thế ờ, ừ. trước cái cái lớp trước chị học theo giáo trình ở bên em ấy thì chị đánh giá ừ. là cái bộ giáo trình ở bên em thì chị làm so với thực tế thì chị có dễ hiểu không nói chung dễ hiểu giá dạ trình thực tế luôn đấy em dạ vâng ừ. giá trình là sát với thực ừ. tế luôn ạ đúng rồi dạ vâng ok chị à, ờ, hiểu dạ vâng chị đi làm rồi như vậy thì chị có cần ờ, bổ sung gì về thêm về cái bộ giáo trình ở bên em không không thì hiện tại thì tại vì chị làm thực ra là nó phát sinh không nhiều nhưng mà chị thấy là nó nếu mà khi phát sinh ấy thì là nó cũng thực tế vâng ạ. có gì khó nếu mà khó thì chị đã hỏi rồi vâng Dạ vâng, vậy thì tốt rồi. Chị hài lòng như vậy là quá tốt rồi. Thế trước đây à, chị biết đến uh, trung tâm em qua kênh nào nhỉ? Như là chị trên à, chị sợ là trên Google cái gì đó. À. vâng. Thế là sau khi kết thúc khóa ở bên em ấy, chị mà có gặp vướng bất cứ về vấn đề gì trong cái uh, công việc mà chị đang làm thì là chị ừ. cứ liên hệ với cô Hoa để cô Hoa bên em hỗ trợ chị nhá. Ừ thì nhiều lúc chị cũng hỏi cả chị Lam bên em á. Vâng thì bên em ai cũng hỗ trợ được ví dụ chị gặp vướng vấn đề gì thì bọn em hỗ trợ ví dụ mà misa nữa nó có cái vấn đề gì ấy thì liên hệ với bọn ừ. em chị ạ ừ thì nói chung là thì, thì cũng học thêm nhiều tối về đọc hiểu ấy chị vâng. hiểu còn cái nào mà nó hơi vướng thì chị có thể lúc thì chị nhắn cô hoa lúc thì chị nhắn chỗ nam ấy dạ vâng chị thôi vâng. nhiều cái liên quan đến doanh nghiệp ấy lấy vâng. thì hỏi vâng thế còn đến doanh nghiệp bên em vẫn hỗ trợ được bình thường mà bên em ừ. vừa dạy hành chính sự nghiệp vừa doanh nghiệp ừ. vâng đó thì nói chung là cũng tốt chị thấy đào tạo bên này là cơ bản dạ vâng tốt nói chung là chị cũng chưa học cái nào thấy cái này hết. dạ, vâng. khi khi lên cái tài liệu à, lúc đầu học vâng ạ tài liệu đầy đủ đấy chị hài lòng mà không có gì dạ, nếu vâng. không hài lòng thì đâu có học thêm nữa đâu vâng đúng rồi <laughs> chị đăng ký học khoảng thái khóa bên em mà chị nhở quá trời tiền luôn đấy thấy vâng. không nhưng mà công sức chị bỏ ra như vậy thì nó cũng xứng đáng thôi nói chung là chị biết vâng. hơn vâng sau khi uh, tham gia hai khóa học thì là kiến thức của chị nó nó cũng lực lưng lên nhiều đúng không chị ok mình học mà mình không tiếp thu được thì các bạn thôi đúng rồi vâng không nhiều lắm vâng dạ vâng còn vâng. đến cuối năm mà nó có lúc xíu về báo cáo tài chính có thể hỏi dạ vâng lúc đấy cô vẫn hỗ trợ được chị thêm mà ừ, ừ. vâng thì đó nói chung là không có gì đâu chị dạ thấy vâng. ok đó có ai học thì chị giới thiệu học tiếp dạ vâng chị nhá có bạn bè hay là ừ. đồng nghiệp muốn học thì chị giới thiệu đến bên em dạ rồi, vâng. em yên tâm nhá, không có dạ gì vâng. đâu. Dạ vâng. đừng làm thanh cho cô rồi. Vâng, tại vì là hôm nay cô với báo là ờ, hoàn thành khóa học ừ, xong hoàn thành khóa học của chị ấy để bên em thanh toán cho cô mà. À đấy vâng. thì chị vâng. cũng lo thì bữa trước chị đánh giá mãi không được, biết làm sao đánh giá. Xong rồi phải nhờ cô cô để lại vâng thì chị đánh giá rồi vâng thì nói là cũng thanh toán cho cô chưa không để lâu quá không lần này chị bận quá nên chị học có một tuần có một buổi vâng thì chị chị học ừ, được buổi nào thì cứ bảo cô sắp xếp cô ra cũng thoải mái mà thì đúng rồi nhưng mà chị học có tuần buổi nên nó hơi lâu một chút vâng. ai dạy <laughs> thế chị nghỉ ngơi đi nhá em gọi điện hỏi thăm chị chút thôi dạ vâng nha dạ vâng rồi, em chào dạ. chị nha. có gì thì cứ liên hệ lại bên em chị nha. Ờ, ừ, dạ vâng dạ vâng em nha. dạ vâng em chào chị ạ